Bệnh lý về cơ xương khớp là vấn đề sức khỏe đang được rất nhiều người quan tâm bởi đây là một căn bệnh phổ biến có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất hiện nay. Không chỉ xuất hiện ở các đối tượng bệnh nhân cao tuổi, bệnh lý về cơ xương khớp còn có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy ít dẫn đến tử vong và biểu hiện thì cũng không nguy cấp như các bệnh về tim mạch, hô hấp hay ung thư, nhưng bệnh cơ xương khớp ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng vận động và các sinh hoạt thường ngày. Khắc phục căn bệnh này như thế nào, nhất là khi thời tiết chuyển mùa hoặc là lạnh kéo dài thế này? Chia sẻ trong câu chuyện mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này. Phải ngồi làm liên tục 10 tiếng mỗi ngày khiến anh Hùng sớm mắc hội chứng cổ vai gáy. Một căn bệnh liên quan đến xương khớp rất đặc thù của nhân viên văn phòng. Thỉnh thoảng mình có quay sang quay phải quay trái để lấy tài liệu thì mình đau, nói chung là rất khó chịu chưa đầy 40 tuổi. Anh Hoan đã mắc phải chứng bệnh đau khớp gối do thường xuyên chơi thể thao, có động tác vận động mạnh. Căn bệnh khiến anh có thời gian không thể đi lại và sinh hoạt như bình thường. Cái món tennis này nó lại vận động tương đối mạnh dẫn đến cái xương khớp của tôi nó không, nó không đáp ứng được vận động nó nó bị dẫn đến là thoái hóa một cái số khớp gối. Như nhiều người già khác mắc các chứng bệnh liên quan đến xương khớp, nhưng bà Hòa ở trong tình trạng nặng hơn rất nhiều bởi bà bị thoái hóa đa khớp đã nhiều năm nay. Đã có thời điểm bà tìm đến bệnh viện ca trung ương khám vì nghĩ mình bị ung thư xương. Đau đầu gối rồi nó đau xuống bàn chân, có những lúc nó chạy cả xuống bàn chân. Rồi nó đau ngang thân lưng tức là nó đau nó đau tức là nó như là cái kiểu nó tứ phía. Câu chuyện của anh Hùng, anh Hoan hay bà Hòa đều là những trường hợp rất điển hình cho những bệnh nhân mắc các chứng bệnh xương khớp theo các chuyên gia y tế, bệnh lý cơ xương khớp là căn bệnh phổ biến và có tỷ lệ gây tàn phế cao nhất hiện nay. Các số liệu thống kê cho thấy hiện nay có khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và khoảng 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Việt Nam ở trong nhóm nước có tỷ lệ dân số mắc bệnh xương khớp cao nhất thế giới. Thường vào những cái chuyển mùa thì các cái bệnh nhân về khớp, xương khớp nó sẽ đau lên và cái đau này là trên nền tảng là mình đã có cái bệnh xương khớp ấy rồi chứ không phải nó mới xuất hiện cũng theo các bác sĩ, cần phải hiểu đúng về bệnh vì nhiều người cứ thấy đỡ hay hết đau, đã cho là mình đã đỡ hoặc khỏi bệnh. Chính vì nắm được tâm lý này của người bệnh nên hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm trộn lẫn thuốc giảm đau, tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ rất nguy hiểm. Bệnh lý xương khớp không thể điều trị khỏi ngay lập tức trong thời gian ngắn, mà cần phải có đủ thời gian để giải quyết tận gốc vấn đề như viêm khớp, thoái hóa khớp, nên người bệnh cần có sự kiên trì, tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ, thực hiện lối sống vận động ăn uống sinh hoạt hợp lý, sử dụng sản phẩm có cơ sở khoa học, đảm bảo an toàn, có tác dụng tái tạo, phục hồi và bảo vệ tổ chức khớp. Luyện tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, thứ hai là sử dụng các cái thực phẩm giàu dinh dưỡng, thứ ba là sử dụng à, sản phẩm viên khớp GHV Bond và sức khỏe đã cải thiện à, đáng kể. Advibon đây cũng là đã đã tạo điều kiện cho tôi cái, cái để có thể vận động được trở lại như bây giờ. Chân tay rất là dễ chịu, ngồi xuống đứng lên nó không khó khó khó chịu như ngày xưa nữa. Viên khớp GHV Bon là thành quả từ công trình nghiên cứu hợp tác khoa học giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Với thành phần chính là bột đạm thủy phân, nguyên liệu chiết xuất từ mô sụn của một số loài sinh vật biển và glucosamine sunfat được hấp thu hoàn toàn khi uống, giúp tăng tiết dịch khớp, bảo vệ, tái tạo sụn khớp, xương dưới sụn và phục hồi xương khớp cho người bệnh. Đặc biệt, khác với nhiều sản phẩm khác, viên khớp GHV Bond không chứa corticoid nên rất an toàn cho người sử dụng. Thì cái điều quan trọng là mình phải tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của các cái bác sĩ chuyên khoa về xương khớp và sau đó thì mình có thể dùng thêm cái viên khớp GHB bond để bổ sung cho trong quá trình điều trị hỗ trợ trong quá trình điều trị và mình phải kiên trì sử dụng cái đấy Bệnh lý xương khớp đang ngày càng trẻ hóa, sau tuổi 25 thì quá trình thoái hóa khớp đã âm thầm diễn ra. Vì vậy điều quan trọng và cần thiết là tất cả chúng ta cần nâng cao ý thức chủ động, dự phòng và kiên trì điều trị khi đã mắc bệnh, lựa chọn sử dụng sản phẩm đảm bảo an toàn và hiệu quả giúp bổ sung đủ dưỡng chất để có thể bảo vệ, phục hồi, tái tạo tổ chức khớp.